Trong khi đó, hai thứ trưởng còn lại là Trần Văn Thuấn và Nguyễn Thị Liên Hương thì không đủ tiêu chuẩn để lên bộ trưởng. Theo Bộ Chính trị là như vậy, vì thế nên mới chuyển bà Đào Hồng Lan không có chuyên môn của ngành y về làm Bộ trưởng Bộ Y tế. Trong Bộ Y tế có người sai phạm động trời nhưng không sao, nhưng có người dính sai phạm là đi tù. Mà cụ thể nhất là ông Thứ trưởng thời bà Nguyễn Thị Kim Tiến làm Bộ trưởng là ông Trương Quốc Cường và mới đây là ông Bộ trưởng Nguyễn Thành Long. Vậy nên người ta mới nói trong Bộ Y tế tội nặng hay tội nhẹ không quan trọng mà là mối quan hệ mạnh hay yếu thì mới quan trọng. Đây là hình ảnh quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan. Bộ Y tế là mảnh đất rất màu mỡ để kiếm tiền. Các doanh nghiệp nhập hàng thuốc và dụng cụ y tế về muốn làm được thì phải được cấp giấy phép. Có giấy phép trong tay dù chẳng có đồng vốn nào cũng dễ dàng kêu gọi vay mượn, hỗ trợ, góp vốn. Mà muốn có giấy phép thì phải có quan hệ, có đỡ lưng, có chung chia, ăn phần trăm. Việt Á là một ví dụ như vậy, chỉ là một công ty nhỏ được chống lưng bỗng nhiên thành đối tác nghiên cứu với Học viện Quân y trong dự án nhà nước tài trợ. Rồi có giấy chứng nhận sản xuất, giấy phép lưu hành, công nhận chất lượng vân vân. Sau đó tiền đến ào ào, cả ngàn tỷ. Giấy phép phải có người cấp cho, người cấp ở đây chính là ông Bộ trưởng. Đây là cơ hội rất lớn cho bà Lan làm ăn kinh tế trong thời gian tới. Đây là hình ảnh ông Trương Quốc Cường, từng là Thứ trưởng Bộ Y tế, đang phải ngồi tù. Bởi tờ giấy phép nhập khẩu, lưu hành, sản xuất đẻ ra nhiều tiền như vậy, nên việc cấp phép sẽ bị chi phối nhiều thứ. Liệt kê là tiền lại quả tiền phần trăm vân vân, còn là hứa hẹn thăng chức lá phiếu ủng hộ khi bổ bán, kết thêm phe cánh, tăng sức mạnh cho nhau. Nếu là tiền thì do phía dưới dâng lên, nếu là chức quyền là do cấp trên ban xuống. Tiền lại quả do đối tác cấp dưới dâng lên là có thể tùy hoàn cảnh, ngon thì ăn mà xương thì có thể tính sau. Còn hứa hẹn của cấp trên thì khó lòng thoái thác vì không chiều lòng sợ sẽ bị trừng phạt. Những cái khó này đâu có dựa vào chuyên môn, dựa vào bằng cấp mà phải giải quyết được. Cho nên làm bộ trưởng một ngành nào đó mà có chuyên môn cũng tốt, không có chuyên môn cũng chẳng sao. Cốt yếu là phải khôn ngoan, biết cách cân nhắc, tiến lùi, chiều lòng các phe, sao cho hợp lý. Những yếu tố này đôi khi được diễn giải rất kêu là bản lĩnh chính trị, rồi thì đạo đức cách mạng, rồi thì phẩm chất người cán bộ, đảng viên gì đó. Chính ông Nguyễn Thành Long đã có trình độ giáo sư, tiến sĩ chuyên ngành y, hầu hết quá trình làm việc đều không để điều tiếng gì. Tuy nhiên, vừa về đến Bộ Y tế chưa bao lâu thì ông phải vào tù vì cấp phép cho Việt Á. Những giấy phép cấp cho các doanh nghiệp là cây bẫy. Nếu biết chuyên môn, bà Đào Hồng Lan có thể sẽ biết mà tránh những trường hợp nhập hàng giả. Bà Nguyễn Thị Kim Tiến đã để cho Việt Nam Pharma tuồn thuốc giả vào Việt Nam bán khắp nơi để chữa cho người bệnh, bệnh nặng, nhưng không bị pháp luật sờ gáy. Nhưng liệu một sai phạm tương tự có xảy ra với bà Đào Hồng Lan thì bà Lan có thoát được như bà Tiến hay lại phải chịu chung số phận như người tiền nhiệm của bà là Nguyễn Thành Long. Đây là hình ảnh trường hợp ông Nguyễn Thanh Long là một cảnh báo cho bà Đào Hồng Lan. Về nguyên tắc, vị trí của bà Lan không cần có chuyên môn cũng làm được, nhưng có chuyên môn thì vẫn hạn chế rủi ro hơn vì khó bị cấp dưới qua mặt. Vì thế, nếu bà Lan ngồi vào ghế và tiến thì bà Lan có nguy cơ mắc sai lầm cao hơn rất nhiều. Hiện nay tại Bộ Chính trị không ai tin trong Bộ Y tế có lý do của nó, bởi nơi đây những lãnh đạo sai phạm quá nhiều, mà nắm những thuộc hạ như thế thì khi lính làm sai, thủ trưởng lại lãnh hậu quả thì cũng khổ. Có thể nói bà Đào Hồng Lan đang lọt vào nơi khá nhiều cạm bẫy, không khéo thì chuốc họa vào thân.